trong thời gian vừa qua có rất nhiều những cái ờ, cơ sở đưa ra thị trường bán ở trên YouTube ờ, bán những cái máy phân âm hột tẩy xỉu tôi không biết là những cái máy phân âm đó chơi được không có hiệu quả không nhưng mà khi sử dụng một số máy có thể là chơi được cũng có thể một số máy là không thể chơi được à, nhằm đáp ứng cho anh em thì bây giờ đi chơi tẩy xỉu vậy hầu như là ai người ta cũng mang theo một cái máy phân âm nếu như mà ai cũng mang theo một cái máy phân âm như thế thì rất là khó để cho anh em có thể yên tâm và không phải lo về chuyện uh, sử dụng à, tay con người ta sử dụng máy phân âm thì uh, thời gian vừa qua tôi có đưa ra thị trường cái bộ hột tài xỉu nhẹ với tác dụng là thứ nhất có thể chống được máy phân âm thứ hai chống thay thợ về cái đặc điểm của bộ hột tài xỉu nhẹ này khi lắc chúng ta không cần phải lắc mạnh tay lắc rất là nhẹ chúng ta vừa có thể giữ hột được và vẫn có thể lắc cho hột đi được không giống như là trước kia ví dụ như là bình thường khi ờ, anh em đi lắc cái rồi phải lắc rất là mạnh cứ nghĩ lắc mạnh là hột nó sẽ đi nhưng mà cái đó thì nó không chính xác 100 trăm đâu bởi vì tôi cũng nghiên cứu nhiều rồi à, khi mình lắp mạnh tay hột nó không thể là đi được Đấy, như vừa rồi tôi thử cho anh em mời chén ấy bây giờ có một cái cách lắc tài xỉu rất là mới và hiệu quả không cần phải lắc mạnh tay lắc rất là nhẹ chúng ta có thể giữ hột đi theo ý của mình hoặc là lắc cho chén đi chén tài chén xỉu và đây xin giới thiệu với tất cả anh em đây đó chính là cái bộ hột tài xỉu nhẹ ở bên cơ sở của chúng tôi đó, hột thì rất là đẹp anh em nhìn hột bóng đẹp anh em nào cần tìm hiểu thì à, có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại đây vừa là số điện thoại Zalo cũng vừa là số di động nếu như anh em à, muốn tìm hiểu thêm về cái bộ hột tài xỉu nhẹ này thì hãy liên hệ với tôi kết bạn Zalo với tôi qua số đó tôi sẽ hướng dẫn và tư vấn thêm cho anh em về cái bộ hột tay xỉu nhẹ này khi lắc không cần phải lắc mạnh tay lắc rất là nhẹ chúng ta vẫn có thể giữ hột đi theo ý của mình hoặc là lắc cho hột đi trên tài trên xỉu nó không tuyệt đối 100% nhưng mà nó đạt 85 cho đến 90% trở lên có một số trường hợp chén phản nhưng mà trong tài xỉu như anh em biết rồi tài xỉu chuyện chén phản là chuyện bình thường còn bộ hột này thì tôi cam kết với anh em 100% là không tang bây giờ tôi sẽ dọi thử đèn cho anh em xem tôi sẽ dọi từng hột một đây mặt nhị và mặt ngũ tất cả các mặt hột thì bao trong luôn tất cả đều không tăng 100% nắp chèn dĩa hoàn toàn bình thường đây là cái nắp cong cuộn hoàn toàn bình thường anh em nhé bao cho anh em thứ nhất là dọ đèn thứ hai thử cục hít thứ ba ngâm nước muối và thứ tư có trẻ hột ra cũng hoàn toàn không có gì cả nó khác với lại những cái bộ hột nam châm có tang khi lắc thì chúng ta có thể giữ tài dễ xỉu được nhưng mà hột đó thì nó là hột nam châm hột có tang còn hột này không tang 100 trăm bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em xem vài chén trước tiên tôi sẽ lắc giữ hột gọi là giữ tài đó. khi lắc chúng ta lắc rất là nhẹ không cần phải lắc mạnh tay đó rất chính xác ạ đây là trường hợp chén phản này nhưng mà nó chỉ phản một chén thôi chén sau chắc chắn nó sẽ qua vẫn tiếp tục vẫn là tài Đó, vẫn là tài một số anh em nghĩ là khi lắc nhẹ như thế thì tay con người ta thấy mình lắc nhẹ cứ nghĩ là hột nó không đi nhưng mà bây giờ tôi sẽ lắc cho hột đi chén tài chén xỉu cho anh em xem cùng một cách lắc đó xuống xỉu vừa tài rồi xuống xỉu đúng qua tài này. xuống xỉu qua tài xuống xỉu luôn lại là tài đây là trường hợp chén phản này có thể nó phản một chén nhưng mà chén sau chắc chắn sẽ xuống khi lắc chúng ta chỉ cần một cách lắc một tư thế lắc chúng ta vẫn có thể giữ hột đi theo ý của mình không cần phải lắc mạnh lắc rất là nhẹ thôi hột vẫn đi bình thường đó vừa tài rồi số xỉu số 9 rồi lại qua tài số xỉu luôn số 8 qua tài số 12 dạ, giờ lại xuống xỉu số 7 vừa rồi tôi đã lắc giữ tài và cũng lắc cho chén qua lại bây giờ tôi sẽ lắc giữ xỉu cho anh em xem Đó, bão tam xỉu số 9 nữa này xỉu số 5 xỉu số 7 xỉu số 8 này bây giờ nó là một chén phản nữa này nó phản số 11 chúng ta không thể tôi không dám khẳng định nó là tuyệt đối 100% nhưng mà nó đạt tỷ lệ 80 rồi đến 90 phần trăm trở lên bây giờ đây, số xỉu tôi đã gặp giữa xỉu nữa vẫn là xỉu tiếp tục vẫn là xỉu xỉu nữa này xỉu số 7 anh em thấy bộ hột này như nào có hiệu quả không thì anh em nào cần tìm hiểu và muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu nhẹ lắc theo ý của mình hoàn toàn không ta 100% thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình Xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này. Chào tạm biệt tất cả anh em.